Truyền thông nhà nước loan tin, ông Nguyễn Văn Thể, bí thư khối các cơ quan trung ương, chủ trì buổi lễ đã đưa ra yêu cầu các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam phải tham gia phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Lý do mà ông Thể đưa ra là các thế lực thù địch luôn chống phá một cách quyết liệt trong bối cảnh đất nước đạt được vị thế quốc tế ngày càng cao có nhiều thành tựu về các mặt đời sống, xã hội, tờ Tiền Phong đưa tin, hình ảnh truyền thông nhà nước loan tin. Tiền Phong dẫn lời ông Thể nói rằng, có thể khi đảng, nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, củng cố tổ chức bộ máy và các vấn đề lớn thì đều có các ý kiến trái chiều của các thế lực thù địch. Chúng ta phải có trách nhiệm phản bác lại, làm rõ các quan điểm của đảng và nhà nước, làm rõ các thành tựu chúng ta đã đạt được bảo vệ các chủ trương đảng nhà nước đã triển khai. Ông thể chỉ ra những bài viết xuyên tạc sự thật, xuyên tạc kết quả bôi xấu lãnh đạo, bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu đường lối, chủ trương của đảng, nhà nước, làm những gì mà đảng viên cần phải đấu tranh, phản bác. Theo ông Thể, người dân tiếp cận thông tin xấu độc trên môi trường mạng mà chúng ta không có bài viết, không có cơ sở phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc thì rất không ổn. Ngày 15 tháng 3, VOA Tiếng Việt cho biết trong các cuộc trả lời phỏng vấn khác nhau mà VOA đã thực hiện và đăng tải, các nhà hoạt động và nhiều người dân khẳng định rằng việc họ nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém, sai lầm của chính quyền cũng như thảo luận, chỉ trích đó là quyền tự do, biểu đạt không phải là xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá như cách gắn nhãn của chính quyền. Chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt bớ bỏ tù một loạt các nhà hoạt động và những người dân trục ngôn, quy họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 hoặc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đã lên án các hành động như vậy của Việt Nam. VOA cho biết thêm. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, bí thư khối các cơ quan trung ương. Truyền thông nhà nước cũng cho biết cuộc thi nói trên sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và sẽ nhận các bài viết về sản phẩm phát thanh hay truyền hình chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Trước đó, Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ. Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tìm đủ mọi cách để bưng bích những sai lầm về chính sách, về quan điểm chính trị cũng như quan điểm về điều hành kinh tế của họ. Cho đến tận bây giờ, sau khi đã trải qua hơn 3 thập kỷ đổi mới, mở cửa để vực dậy nền kinh tế, khi mà thực tế vận hành nền kinh tế đã không còn sót lại chút gì quan điểm của kinh tế Mark Lenin nhưng đảng vẫn không chịu thừa nhận là chủ nghĩa Mark Lenin là sai lầm, là bế tắc. Đảng cũng không chịu thừa nhận những thói hư tật xấu của đảng viên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vì một lý do nào đó như để dẹp yên dân chúng hay đấu đá nội bộ, đảng tự bươi ra những cái xấu của đảng viên hoặc khóc lóc xin lỗi về một sai lầm chính sách nào đó thì được, và chỉ được khi đảng cho phép mà thôi. Còn bất cứ ai tự nói lên thực trạng thối nát của xã hội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 Ngày 13 tháng 3, trên một tạp chí Việt Nam của đài AFI Việt ngữ có bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về tình hình chính trị hiện nay của Việt Nam. Tiến sĩ Hiệp cho rằng những thay đổi về nhân sự lãnh đạo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đường lối kinh tế và ngoại giao của Hà Nội và sẽ còn những xáo trộn về nhân sự cho tới Đại hội đảng 14. Ông Hiệp cho biết tại Đại hội đảng 13, các dàn xếp lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã diễn ra không theo như dự tính ban đầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trọng đã phải ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp quy định và điều lệ đảng là một người không thể nắm giữ vị trí ấy quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Theo ông Hiệp, một điều bất thường nữa ở Đại hội 13 là vị trí thủ tướng. Thay vì một phó thủ tướng lên, thì ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương đảng đã lên nắm chức thủ tướng. Hình ảnh bài trên AFI. Vì vậy, ông Hiệp nhận định nếu như sau đại hội 13 mà không tìm được người thay ông Nguyễn Phú Trọng thì nó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng lãnh đạo có thể là rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị ở Việt Nam, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh chế độ. Những biến động về nhân sự cấp cao vừa qua có thể liên quan đến những sự dàn xếp, làm sao để có được một kế hoạch chuyển giao quyền lực êm thấm, đặc biệt là ở vị trí tổng bí thư những chuyển động hiện nay theo hướng loại bỏ bớt những ứng viên tiềm tàng có thể gây xáo trộn do kế hoạch chuyển giao quyền lực. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí Thư, nên sự dàn xếp ở đây nhằm loại bỏ những thách thức đối với sự dàn xếp này. Sau khi ông Phúc rời chính trường, thì còn lại một ứng viên tiềm tàng là ông Phạm Minh Chính. Theo ông Hiệp đánh giá, ông Chính cũng là một người có năng lực và có sức làm việc đáng nể ít nhiều được thể hiện trong thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông Chính dính đến quan hệ gần gũi với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch tập đoàn AIC, người bị truy tố và bị tuyên án vắng mặt 30 năm tù. Ông Hiệp cho rằng những rắc rối này có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính trị của ông Phạm Minh Chính và không loại trừ khả năng ông có thể bị buộc phải từ chức trong thời gian tới. Hình ảnh năm nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sau Đại hội 13 Nhận xét về các phe phái trong nội bộ đảng, ông Hiệp nêu quan điểm các vị trí khác nhau có chức năng khác nhau. Vì vậy muốn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế thì bất cứ ai làm thủ tướng sẽ có xu hướng cởi mở hơn, tự do hơn về mặt kinh tế, muốn thúc đẩy đầu tư, có tư tưởng đổi mới, thân thiện với doanh nghiệp hơn. Trong khi đó, bên phía đảng, đặc biệt là Tổng Bí Thư, thì nhiệm vụ chính là bảo vệ vai trò của đảng và duy trì chế độ, Chính vì vậy mà bất cứ ai ngồi vào ghế tổng bí thư cũng có xu hướng bị coi là bảo thủ, giáo điều. Về đối ngoại, ông Hiệp nhận xét, cho dù ai là lãnh đạo Việt Nam trong thời gian tới, thì cũng không có lựa chọn nào khác là phải tiếp tục chính sách ngoại giao cân bằng giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Vì cả hai nước này đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đó là nhiệm vụ rất cốt yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam để duy trì tính chính danh cũng như khả năng cầm quyền. Ông Hiệp phân tích, cả hai cường quốc đều quan trọng như vậy, cho nên Việt Nam không thể hy sinh quan hệ với nước này để phát triển quan hệ với nước kia, vì làm như vậy chính là tự sát. Ông Hiệp kết luận, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao cân bằng, đi dày giữa các cường quốc để giúp duy trì sự tự chủ chiến lược, qua đó tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các cường quốc khác